Ok và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục uh, sơ đồ của cao thủ uh, cũng nằm trong băng khải luôn nè Cao thủ Nguyên Hiện tại ngày hôm nay được top 7 với 76k 212 mạng và 94 nợ sơ và hại tử vong 20 lần Và liên chạm 47 <clears throat> Đó liên chạm 47 ui tính ra ngày hôm nay mình liên chạm nô 1 nè Liên chạm 63 nô 1 luôn nè Đó gơ chưa <laughs> Kẹp góc lách mà nè Rồi cho anh em xem xét đồ của cao thủ Win nha anh Như Win là một ngày mi một ngày mi kiếm nè Một ngày mi kiếm nè Một ngày mi kiếm <clears throat> đang giữ một cái kiếm uh, sát thương 41 dòng 1 cái kiếm uh, tầm này quá đẹp nè đỡ mà tìm sát thương này nọ nữa chưa có nè 41 <clears throat> dòng 1 bao tay thủ lĩnh 21 40 làm trọng quá đẹp quá pin luôn một cái áo thổ 40 hay hai khăn băng và sinh lực 190 ờ, và đại lưng kháng lôi 30 lưng kháng lôi 30 và một đôi giày kháng lôi 30 anh này nghe mươi nha anh em một cái nón khăn lôi 24 dây chuyền kháng tất cả 9 và khăn lôi 17 và sinh lực 128 quá đẹp luôn một nhẫn khăn lôi 19 nội lực cao một nhẫn 540 dòng 1 một ngọc bội làm à, khăn lôi 27 nói chung là anh này thì à, tính sơ qua thằng này khả thái được 80 làm chậm em, không có chón nhưng mà được 80 à, làm chậm đó nghe mười kiếm mà năm 80 làm chậm thì đi bất lẽ là easy rồi nè, nhiều khi võ đăng con lô ông bất bất lẽ mà ông ông bem cho một phát một này một đóng luôn nè 80 chậm và lượng kháng lôi thì mát pin một kháng lôi 24 một kháng lôi 19 một kháng lôi 27 một kháng lôi 30 một kháng lôi 30 và một gia truyền nữa kháng lôi 20 uh, 26 nữa nè chung lượng kháng lôi này có thể lên đến 75 cộng 2 nè anh em ơi này có thể lên đến 75 cộng 2 đây anh em xem video này thì đừng quên cho cầu thủ win một like chia sẻ em ơi anh này hạng 43 chắc cũng gần 107 rồi nè chắc cũng cấp 106 mấy chục phần trăm ok chưa à, lúc nãy khả đình soi hải gờ mà chưa kịp soi đi đâu mất rồi anh em ơi để ngày mai có dịp Khải soi tiếp tục đó ok cho anh em xem video đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi nha em ơi cũng như là cho cầu thủ quyền này một like chia sẻ chơi nha em chúc anh em xem like vui vẻ nha và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi livestream cũng như là những buổi ờ, đánh tung kim 21 hàng ngày của ban Khải cũng như là tất cả server đại xã tắc này nha anh em ok anh em